À, xin chào anh em nhé à, tiếp tục giới thiệu về cái uh, trò chơi bài lá thì hôm nay chúng tôi xin uh, giới thiệu với anh em một sản phẩm uh, để anh em uh, chơi các trò chơi bài lá như là liêng ba cây bài cào mà rất tiện lợi cho anh em Đấy, thứ nhất là anh em không cần đưa bài vào bài hoàn toàn xanh chín thứ hai nữa là anh em vừa có một cái sản phẩm để sử dụng hàng ngày là cháo đổi bài hiện tại tôi đã mọc đầu chợ đổi bài của đại lý à, chúng tôi đó là đại lý tư vấn Casino sản phẩm này ấy, anh em có thể nhìn qua một chút về hình thức nhé mặc rất là đẹp đổi bài rất là mà đây là đổi vải có dán anh em nhìn xem mặc rất là đẹp đấy mà mát thứ hai nữa là áo này anh em dùng để chơi các trò lá thì hiệu quả luôn Đấy, nó giúp anh em à, biến đổi những ván bài điểm số nó cao hơn Đấy, để cho em có hội thắng cao hơn trong các cuộc chơi anh em nhìn qua là tôi mặc rất là vừa còn bây giờ tôi sẽ dùng cái này để biến đổi giá bài để cho anh em xem cách à, dùng của sản phẩm này tự trong à, sân chơi anh em có thể thao đi bất kể một giá bài nào thì anh em nhé ví là trong chuyên riêng đi chơi riêng những ván bài điểm số thấp ví dụ ban tài một điểm bài tôi sẽ không theo được với ai tôi sẽ giấu giá bài đi thì tôi sẽ giấu bên người đi chẳng hạn chỉ cần động tác nhẹ nhàng thôi anh em muốn giấu bài anh em cho cái uh, nào giấu xuống cuối cùng để hình chữ V này quẹt qua pháp anh em giấu thành công đấy giấu thành công giá bài cho mình bài có một là bài có âm áo bài cũ rồi tiếp theo anh em à, trả bài vào cân đọc và anh em lại chờ được cơ hội đủ bảy số cao hơn một điểm bài lên bán bài một điểm bài này chúng ta không thể cơ hội chiến thắng nhưng mà tôi sẽ biến đổi từ một tỷ thành 6 điểm bài chỉ cần động tác nhẹ nhàng thôi vượt qua phát này chúng ta đã đã biến được thành công sáu điểm bài cho nên là khi dùng cái áo tủ bài này anh em không bao giờ bị một tịt hay là không điểm cả cả sự chưa đi qua cây được thuận lại cho anh em Đấy. tiếp tục chúng ta đang có 5 điểm bài 5 điểm bài này mà ta sẽ biến đổi cây à, số 3 sang cây 5 chúng ta sẽ có 7 điểm bài đúng rất đơn giản thôi chỉ cần à, để à, cây nào cũng đổi xuống cùng anh em à, để chữ V này thôi để chữ V này thì động tác của tay qua một chút thôi như này đã đổi thành công bàn tầng mới nói chung là trong sân chơi thì anh em không nên đổi nhiều nhưng mà khi đã đổi thì phải đổi đánh nhiệt to Đúng không? Đủ đến chắc luôn lên bắn bài à, quy KK này là một là bắn bài điểm số cao rồi không đủ nữa Được. ta đang có à, hai điểm bài chúng ta giấu đi một cây à, chúng ta sẽ đủ với bài 10 sang cây khác chúng ta điểm số cao hơn em nhìn nhé chỉ có tách nhẹ nhàng thôi tôi có ờ, thêm 3 điểm nữa Được. Vâng. áo này thì anh yên tâm mặc rất là mát và mặc rất là đẹp anh em nhìn mặc rất đẹp vội ngoài ra thì ờ, giúp anh em chơi bài hiệu quả cao hơn bài thì thanh chín không hề có một là liên quan đến bài bạc gì cả đúng không? À, anh em um, có nhu cầu tìm hiểu về cái sản phẩm này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 Ờ, ngoài cái sản phẩm ở Dubai ra thì có sở còn có nhiều sản phẩm khác nữa anh em có thể lên ờ, cơ sở để ờ, kiểm tra và để tìm hiểu từng sản phẩm một các sản phẩm dành cho anh em chơi bài lá hoặc là sóc đĩa hoặc là bầu có tài xỉu hay là anh em học tay nghề cũng được để có thể thợ dạy cho anh em à, cảm ơn anh em theo dõi của tôi xin chào anh em